của chúng tôi tại công ty chứng khoán VN Direct và tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư sẽ cùng với cả quý nhà đầu tư cùng phân tích một cổ phiếu ngày hôm nay và cổ phiếu ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là cổ phiếu Bamboo Capital mã cổ phiếu là BCG và cái chương trình này hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi sẽ có một khách mời đến ngày hôm nay đấy chính là anh đấy chính là anh Phạm Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành BCG, Tổng Giám đốc công ty BCG Energy anh Tuấn là thạc sĩ ngân hàng tài chính tại Đại học Monash Úc là một trong những trường đại học nổi tiếng của bên Úc và ngoài ra còn là thành viên của Hiệp hội Kế toán của ACCA. Hiện, à, kinh nghiệm làm việc của anh thì anh đã có anh đã từng là chuyên viên kiểm toán cao cấp của PwC Việt Nam và PwC Canada, phó chủ tịch phụ trách báo cáo tài chính theo luật định Citibank Canada và chuyên gia kiểm toán tài chính cấp cao dịch vụ môi giới toàn phần của BMO Nesbit Burn Canada thì và ngày hôm nay bởi vì do có anh Tuấn là khách mời cho nên chúng tôi sẽ có ba người tham gia chương trình. Thứ nhất đấy chính là anh Phạm Minh Tuấn là giám đốc của phó giám đốc của công ty BCG với dưới góc nhìn của một doanh nghiệp về cổ phiếu BCG và tôi là Phạm Việt Duy, chuyên gia đầu tư của khối dịch vụ đầu tư thì tôi sẽ có góc nhìn của một nhà đầu tư với quan điểm liên quan đến cổ phiếu và anh Chu Đức Toàn là chuyên gia của nhóm ngành bất động sản và năng lượng tái tạo thì của thuộc khối phân tích và anh Toàn thì sẽ đưa ra cho quý nhà đầu tư về khóc nhìn trung lập của cổ phiếu BCG khi mà phân tích cổ phiếu này theo góc nhìn của một chuyên gia. Và bây giờ thì tôi sẽ sang phần thứ hai của chương trình, đấy là giới thiệu về doanh nghiệp BCG. Vâng, mời anh Toàn có thể giới thiệu cho quý nhà đầu tư về cổ phiếu. Vâng, xin kính chào các quý vị đang ờ, xem livestream trên kênh VND thì à, nói về Bamboo Capital đây là một doanh nghiệp đa ngành đa nghề và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất là nông nghiệp xây dựng thương mại cơ sở hạ tầng bất động sản và năng năng lượng tái tạo thì được thành lập từ năm 2011 à, Bamboo Capital đã có mức tăng trưởng rất là nhanh ở năm 2002 à, năm 2012 ấy, thì vốn điều lệ của Bamboo Capital là 21 tỷ và tính đến năm cuối năm 2020 thì vốn điều lệ đã tăng lên 1.360 tỷ và về ban lãnh đạo thì anh Nguyễn Hồ Nam là nhà sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị uh, anh Nguyễn Thế Tài thành viên sáng lập phó chủ tịch hội đồng quản trị và người tham gia của chúng ta hôm nay là anh Phạm Minh Tuấn là phó tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị và anh Nguyễn Thanh Hùng là thành viên sáng lập lập và phó chủ tịch hội đồng quản trị thì chúng ta có thể thấy đây là những lãnh đạo là những người rất là có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Vâng. Về cơ cấu doanh thu năm 2020 thì BCG có cơ cấu doanh thu là 85% đến từ mảng xây dựng và thương mại. À, tiếp theo đó là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên thì à, năm 2021 và năm 2022 ấy, theo tôi sẽ là năm bản lề và cái cơ cấu doanh thu này sẽ có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Đó là cái việc cơ cấu doanh thu của mảng bất động sản và mảng năng lượng tái tạo sẽ tăng gia tăng ừ, sẽ chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cơ cấu doanh thu của BCG trong hai năm này và những năm tiếp theo về dấu hoạt động năm 2020 thì BCG đạt ừ, doanh thu hợp nhất là 1.855 tỷ Việt Nam đồng tăng trưởng 17,71% so với cùng kỳ lợi nhuận ừ, <clears throat> trước thuế đạt 333 tỷ đồng và tăng trưởng 73,3% so với cùng kỳ đây là mức tăng trưởng rất là ấn tượng và đặc biệt là đến ờ, đến quý 1 năm 2021 thì doanh nghiệp đã tiếp tục có những mức tăng trưởng rất là rất là lớn mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể thì doanh thu đã tăng 64,7% từ 385% tại quý 1 năm 2020 lên 634% à 634 tỷ trong quý 1 năm 2021 và lợi nhuận sau thuế tăng 18 lần so với cùng kỳ. Các mảng hoạt động của BCG thì bao gồm mảng sản xuất nông nghiệp, mảng xây dựng thương mại, mảng cơ sở tầng bất động sản và năng năng lượng tái tạo. Vâng. Và như chúng tôi đã nói thì hiện tại và như một format của chương trình 360 cổ phiếu thì chúng tôi sẽ nói về ba điểm tích cực mà chúng tôi thích khi mà lựa chọn cổ phiếu đầu tư BCG và ba cái quan điểm tiêu cực mà chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cái quan điểm mà mình cần phải quan tâm khi mà mình đầu tư vào cổ phiếu này. Thì như anh Toàn đã chia sẻ với quý nhà đầu tư rằng đấy là cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ có một sự biến đổi rất là lớn trong năm 2021 và 2022. Đấy là đánh dấu cái bước chuyển mình của doanh nghiệp chuyển sang là một doanh nghiệp thiên về bất động sản và năng lượng tái tạo. Và chính vì vậy cho nên là chúng tôi muốn những cái điểm tích cực đầu tiên sẽ nói về cái việc là công ty BCG có một cái có một cái quỹ đất rất là lớn. Hiện tại thì BCG đấy chính là luận điểm đầu tiên của chúng tôi và hiện tại thì BCG đang triển khai khoảng tầm 55,7 hecta bất động sản cho giai đoạn từ 2020 cho đến 2024 và 27,9 hecta sẽ triển khai từ năm 2021 đến 2025. Đây là một cái quỹ đất rất là lớn và cái quỹ đất này của doanh nghiệp thì trải dài từ rất là nhiều vùng trong nước, ví dụ như là Quảng Nam, Hậu An hay là thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức hay là Bình Chánh hoặc là Mũi Né, Nha Trang thì những cái cái việc là có cái sở hữu cái lượng bất động sản rất là lớn và đa dạng cùng với đấy là cái vị trí địa lý phong phú thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp sẽ có được cái tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu trong tương lai rất là tốt và anh Toàn có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư rằng là trong những cái năm tiếp theo thì những cái dự án nào sẽ là những cái dự án trọng điểm của công ty Vâng. vâng. Thì uh, ờ, BCG có một resort đã đi vào hoạt động đó là Casa Marina tại Quy Nhơn thì có 3 dự án sẽ chuẩn bị bàn giao trong năm 2021 trong, nửa năm sau đó là Malibu Hội An, Vincra Village giai đoạn 1 và Amor Residence Villa thì và có 6 dự án đang, đang triển khai dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2023 đến năm 2024 như các bạn nhìn trên slide và một số dự án khác thì hiện nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể và theo như ước tính của chúng tôi của phòng phân tích vâng thì ờ, dự kiến bảng bất động sản sẽ đem về cho BCG hơn 3.000 tỷ doanh thu trong năm 2021 và sang đến năm 2022 là sẽ dự kiến sẽ đem về khoảng 4.200 tỷ. Wow. Vâng. Thì tương ứng năm với tỷ trọng doanh thu ấy, thì uh, bất động sản bất động sản có thể đem về cho 59% của trong tỷ trong tỷ trọng doanh thu của wow. Vâng. BCG trong năm 2021 và 55% tăng doanh thu trong năm 2022. Vâng. Và như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy thì ở đây BCG có những cái dự án rất là lớn, ví dụ như là cái dự án Amor Garden ở Hội An, Quảng Nam và dự án Casa Marina Mũi Né thì chúng tôi có muốn đặt một cái câu hỏi đến à, anh Tuấn đấy là với những với hai cái dự án này thì BCG có những cái điểm mạnh gì về vị trí địa lý cũng như là về giá bán hay là về cái ờ, phong cách ờ, đầu tư thiết kế để mà có thể tự tin rằng là dạ. họ à, là dạ. doanh nghiệp sẽ triển khai sẽ triển khai tốt dự án trong ờ, thời gian tới ạ. Vâng. Đối với cả các cái dự án bất động sản của BCG ấy thì vâng. thông thường tôi uh, đưa những cái đơn vị thiết kế vào và thực hiện cái thiết kế theo cái đẳng cấp quốc tế à, đặc biệt là đối với cả cái cái loại hình mà bất động sản du lịch ấy, thì chúng tôi thường là thực hiện cái việc là dùng các cái đơn vị quốc tế mà à, thực hiện được thiết kế và sau đó thì mời những cái đơn vị về quản lý khách sạn cấp cao và thực hiện quản lý cái dự án trong tương lai do vậy là đây là một trong những cái điểm mạnh mà chúng tôi định hình được cái thương hiệu và định hình được cái giá bán của cái sản phẩm cũng như là đảm bảo được cái mức lợi nhuận cho khách hàng khi mà đầu tư vào những sản phẩm của chúng tôi à, do vậy là Amor Garden cũng không nằm ờ, ngoài cái cái này và cái thứ hai nữa là gì là khi mà chúng tôi mua thực hiện mua một dự án ấy, thì chúng tôi sử dụng các cái uh, năng lực của mình về uh, điều chỉnh quy hoạch để mà uh, nâng cao cái hệ số sử dụng đất hoặc là đưa ra cái mô hình thiết kế kèm với cả cái việc thay đổi cái quy hoạch để tạo ra những cái không gian tốt hơn à, sử dụng tận dụng được không gian tốt hơn cho cho các cái sản phẩm của chính mình à, Among Garden thì à, hiện tại là chúng tôi cũng đã thực hiện xong cái việc là à, chuyển đổi cái quy hoạch và đồng thời là thực ra là về bản chất của cái dự án này chúng tôi cũng sẽ à, đi chuyển nhượng lại cho một cái đơn vị phát triển mà họ cùng chúng tôi cũng đồng hành cũng khá là lâu rồi và họ sẽ tiếp tục phát triển cái cái dự án này thì cũng đã được cái à, một cái đơn vị mà à, quản lý khách sạn à, thực hiện ký kết hợp đồng quản lý sở khách sạn sau khi mà dự án thực hiện xong thì đối với chúng tôi chúng tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận của cái dự án này trong uh, quý 2 và quý 3 năm uh, à, 2021 à, đây cũng là một phần trong cái cái kế hoạch và lợi nhuận của chúng tôi do vậy là nếu như mà có thể nhìn thấy là à, dự báo là đến hết quý 2 năm 2021 thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện được à, phần lớn cái cái kế hoạch lợi nhuận đề ra của năm thì đó là những cái uh, điểm mà khác biệt khi chúng tôi đưa ra những cái dự án bất động sản của chúng tôi. Dạ vâng, à, cảm ơn cái sự chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ của anh Tuấn về cái tiềm năng và cả cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp DCG trong việc triển khai các dự án bất động sản đối với cả những đối thủ khác. Và bây giờ thì tôi sẽ à, sang cái luận điểm thứ hai ngày hôm nay, cái luận điểm tích cực thứ hai ngày hôm nay về cổ phiếu BCG này. Đấy chính là cái việc là tiềm năng rất là lớn của doanh nghiệp cho cái mảng năng lượng tái tạo thì hiện tại ở châu Á phát triển năng lượng tái tạo đang là cái khu vực mà có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất chiếm đến tận 45,95% tổng công suất thiết kế. Ngoài ra nữa thì là cái trong cái mục tiêu quy hoạch điện 8 thì cái năng lượng tái tạo này cũng sẽ được tăng tỷ trọng lên 21% vào năm 2023 cho tổng công suất điện ở toàn Việt Nam. Hiện tại thì Việt Nam cũng đang là nước đứng thứ tư trong châu Á về công nghệ sản xuất điện tái tạo và đứng thứ 8 toàn cầu về năng suất thiết kế điện mặt trời. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có thêm những cái thông tin về cái việc khả năng triển khai dự án của BCG rất là tốt. Ví dụ như là cái dự án VN Eco Vĩnh Long thì họ chỉ mất 2 tháng để xây và cái nhà máy à, năng lượng tái tạo nhỏ hơn 50 MW thì thì BCG đang là những doanh nghiệp mà có tốc độ xây nhanh nhất tại Việt Nam hiện nay và chúng tôi cũng có chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư cái pipeline của năng lượng tái tạo của BCG thì từ 2021 cho đến 2025 sẽ lên đến là 2,5 gigawatt và đây là một cái con số rất là lớn là một trong những cái top doanh nghiệp top đầu về năng lượng tái tạo tại Việt Nam và anh Toàn thì có muốn chia sẻ thêm cái thông tin cho nhà đầu tư về luận điểm này. Vâng thì nói mà nói về năng, năng lượng tái tạo ấy, thì chúng ta có thể nói là ờ, thế giới đang ghi nhận rất là nhiều cái tín hiệu tích cực trong cái quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng này thì trong đó cái sự phát triển mạnh mẽ của cái nguồn năng lượng người ta gọi là xanh ấy, à. đó, thì ờ, được xem là cái điểm sáng rất là nổi bật à, bất chấp những cái những cái sự tiêu cực do cái đại dịch covid đã diễn ra kéo theo sự sụt giảm về ngành sản xuất và đi cùng đó là sự sụt giảm nghiêm trọng của ngành năng lượng nói chung thì năng lượng tái tạo vẫn được tiếp tục chú trọng và phát triển và có một cái uh, ý kiến từ cơ quan năng lượng quốc tế ước tính là công suất điện gió và điện mặt trời sẽ vượt công suất của cái loại khí đốt vào năm 2023 và than đá vào năm 2024 và cho đến năm 2025 ấy, thì năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn sản xuất điện chính của cả thế giới và cung cấp 1 phần 3 lượng điện trên toàn thế giới. Wow. Vâng. Thì nói về cái nhu cầu về điện thì phòng phân tích là ước tính tăng trưởng kép nhu cầu về điện sẽ đạt khoảng 9% trong bắt đầu từ năm 2021 trở đi. Tuy nhiên là nhiều dự án điện truyền thống như là điện khí, điện than hay là thủy điện với tổng công suất là hơn 7.000 MW chậm hơn so với tiến độ triển khai trong giai đoạn từ 2016 à, đến 22 năm 2020 do chậm trễ trong công tác đầu tư ấy. Thì do đó chúng tôi dự báo là tình trạng thiếu điện sẽ còn tiếp diễn năm 2024. Thì theo cái cơ cấu công suất ừ, nguồn điện theo dự thảo của quy hoạch điện 8 thì năng lượng tái tạo vẫn chủ yếu là điện mặt trời và điện gió để phát triển mạnh ở khu vực miền Trung và miền Nam ờ, được hỗ trợ các chi phí đầu tư đối với các dự án mới và chúng tôi dự đoán là trong năng lượng tái tạo tăng trưởng với tốc độ cao với tỷ lệ tăng trưởng kép trong giai đoạn 2020 đến năm 2045 là khoảng 7,7%. Vâng. Thì là một cái công ty mà tiên phong trong cái lĩnh, lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam ấy, thì trong giai đoạn năm 2019 năm, năm 2020 thì BCG đã phần nào tận dụng được cái chính sách giá điện mặt trời ưu đãi của chính phủ và đưa vào hoạt động tổng cộng là 406 MWp điện mặt trời mặt đất và 47 MW peak điện áp mái thì đây là một trong doanh nghiệp có công suất điện mặt trời lớn nhất trên thị trường mà chúng tôi đánh, đánh giá rất là cao khả năng triển khai điện mặt trời như anh vâng. Duy đã, đã đã nói đó thì um, chúng tôi trong pipeline của doanh nghiệp thì điện mặt trời chỉ chiếm khoảng 56%, điện gió khoảng 36% và điện áp mái chiếm khoảng 8% thì ừ. chúng tôi đánh giá rất cao cái cái cái cái tiềm năng của cái mảng năng lượng tái tạo này. Vâng, thì như anh Toàn cũng đã chia sẻ với cả quý nhà đầu tư thì BCG ngoại trừ việc là sản xuất điện mặt trời thì sẽ còn có cả sản xuất điện gió ở ngoài khơi và cái điện áp mái thì hiện tại thì chương trình cũng muốn hỏi anh Tuấn một cái câu để chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư những người mới tham gia vào các vào đầu tư các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo thì là cái việc là cái ưu nhược điểm của cái ba cái loại điện tái tạo này là điện mặt trời, điện gió ngoài khơi và cái điện áp mái thì có ưu nhược điểm gì trong việc triển khai và lý do vì sao mà doanh nghiệp lại chọn việc triển khai năng lượng mặt trời là nhiều nhất. Tiếp theo đấy là 36% cho cái năng lượng gió. Dạ anh Tuấn anh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư. À, có lẽ là, là là tôi tôi lùi lại một chút để nhìn một cái bức tranh rộng hơn về cái năng lượng tái tạo một chút. Dạ vâng. À, nếu như mà cách đây năm 2018 ấy chúng ta ngồi uh, nói chuyện ở Việt Nam thì thứ nhất là à, các doanh nghiệp còn thấy cái việc đầu tư vào năng lượng tái tạo nó khá là mới à, hệ thống ngân hàng tín dụng đó cũng chưa mặn mà gì lắm với cả cái việc mà cho vay để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chính vì như vậy nên là thành ra là cái việc mà đầu tư vào năng lượng tái tạo nó cũng khá là khó khăn trong công tác gọi vốn à, việc mà huy động được vốn để xây dựng một cái dự án lúc đó thì nó vướng rất là nhiều cái đặc biệt là những cái điều khoản về hợp đồng mua bán điện với cả EVN chính vì vậy nên là các nhà đầu tư quốc tế tế cũng khá là ngần ngại khi đó mọi người à, đánh giá về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam ấy, thì mới chỉ dừng lại ở cái mức độ là đến năm 6 năm 2019 thì khả năng chúng ta chỉ xây dựng được khoảng 800 mê đó là một kịch bản đẹp tuy nhiên là với cái sức hút của năng lượng tái tạo đồng thời là cái nhìn dài hạn về phát triển kinh tế của Việt Nam và cái dự báo về nhu cầu điện của Việt Nam các nhà đầu tư Việt Nam cũng cùng với cả một số các cái nhà đầu tư quốc tế trong cái giai đoạn mà cuối năm 2018 đến nửa đầu năm 2019 đã thực hiện cái việc đầu tư mạnh mẽ và à, bỏ cái nguồn lực vào để đầu tư vào cái lĩnh vực này và chúng ta chứng kiến là đến cuối năm 2010, ờ, tháng 6 năm 2019 thì có khoảng tầm 4,5 gigawatt được hoàn thành đưa Việt Nam vào một cái nước mà phát triển nhanh trong cái lĩnh vực năng lượng tái tạo từ đó với cái thành công đó thì rất là nhiều các cái nhà đầu tư quốc tế quan tâm hệ thống ngân hàng tín dụng uh, ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng cũng đã tập trung vào đầu tư cái cái mảng năng lượng mặt trời à, và họ chờ cái quyết định 13 ra đời để xem cái mức giá tiếp theo là quyết định 13 và cũng có cái sự thay đổi công nghệ nên chính là nó là cái lý do giải thích về cái mức giảm sâu về giá fit từ cái quyết định 11 xuống quyết định 13 à, sau đó thì quyết định 13 ra đời thì nhìn thấy cái tiềm năng và cũng đồng thời là nhìn thấy cái khả năng phát triển của năng lượng mặt trời thì quyết định 13 nó là một cái thành công rất là lớn về mặt đầu tư à, trong năm 2020 mặc dù là cái dịch Covid và rất nhiều các cái yếu tố khó khăn không thuận lợi như là à, cái sự hạn chế về khả năng logistics vận chuyển hàng hóa đến Việt Nam à, dịch à, làm giảm cái tốc độ tăng trưởng về xây dựng à, và cái khả năng xây dựng nhanh của các dự án mặc dù vậy thì Việt Nam vẫn chứng kiến là gì là trong cái thời gian đó thì hoàn thành được là khoảng tầm 4,5 GW điện à, mặt trời à, theo à, cái dạng mà solar farm và khoảng tầm 8,7 GW tất cả những cái dự án điện mặt trời áp mái à, cái đó là một cái mà không ai nhìn được và thực sự là cái cái cái cái việc là sự sự phát triển vượt bậc của cái hệ thống điện mặt trời áp mái ấy, là những cái mà nằm ngoài dự đoán của tất cả các chuyên gia kinh tế mà ngay kể cả tôi là người làm trong ngành tôi cũng không dự đoán được cái sự phát triển một cách vượt bậc như vậy và chính vì vậy nên là gì là nó có những cái sự chững lại về mặt chính sách trong năm 2021 à, tuy nhiên là các bạn nhìn thấy báo chí có nói là gì là à có sụt giảm công suất à à có những cái vướng mắc về chính sách giá nhìn về mặt dài hạn ấy, thì các bạn phải nhìn thấy rằng là gì là đối với cả ngành năng lượng đây là một cái ngành mà đòi hỏi đầu tư dài hạn vốn dài hạn và cũng đồng thời là là ờ, là cái cái cái cái triển vọng phát triển nó phải là dài hạn do vậy là chúng ta không thể nhìn nhận nó giống như là một cái doanh nghiệp sản xuất thông thường bỏ một cái mức vốn vừa phải và sau đó là có cái dòng tiền đều và có cái lợi nhuận ngay lập tức à, cái ngành năng lượng thì nó khác một chút là gì là cái nguồn vốn bỏ vào rất là lớn và nó cần một cái thời gian khá là dài để mà thu hồi vốn sau đó thì nó mới mới ổn định được cái mức lợi nhuận à, khi mà chúng tôi nhìn nhận là cái, cái cái cơ hội trong cái thị trường năng lượng tái tạo thì chúng tôi xác định là gì là việc đầu tiên là phát triển các cái dự án điện mặt trời solar farm và đối với cả những cái dự án solar farm này thì cái thời gian để mà phát triển nó khá là dài quy trình xin các cái giấy phép thủ tục đấu nối à, thủ tục COD và kể cả cái quá trình xây dựng giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây đấu nối là khá là khó khăn à, nếu như không có cái sự hỗ trợ của các cái chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước thì khó mà đưa được các cái dự án nó đến đích à, một cách đúng hạn do vậy là đầu tư vào cái lĩnh vực solar farm ấy nó cũng thứ nhất là không phải ai cũng làm được à, thứ hai nữa là à, nó không phải là à, cứ đi là sẽ đến đích và đến đích đúng hạn à, chúng tôi cũng có cái bài học ngay kể cả trong khi phát triển cái dự án Gaia là chúng tôi tưởng chợt cái giá fix 1 và chúng tôi phải đợi đến cái giá fix 2 thì mới hoàn thành được cái việc xây dựng đường dây à, nó có những cái khó khăn riêng của nó còn đối với cả cái mảng mà uh, tuy nhiên là là là cái mặt thuận lợi của solar farm ấy là khi bạn xây xong một cái nhà máy thì cái nguồn doanh thu ổn định và nguồn doanh thu lớn nó uh, nó không phải uh, uh, có những cái quy trình quản lý hành chính quá là phức tạp còn đối với cả cái mảng uh, các dự án điện mặt trời áp mái ấy, thì cái thời gian xây dựng nhanh à, cái vốn đầu tư cho từng dự án nhỏ lẻ nó thấp À, tuy nhiên là gì là do là cái tính chất là nó gọi là bán lẻ trong ngành điện đó. tức là các bạn xây từ một b một b một bán cho nhà, các nhà máy thì cái số lượng khách hàng của các bạn rất là lớn à, cái công tác vận bảo hành uh, bảo trì bảo hành và vận hành thì nó đòi hỏi là phải uh, cái nguồn nhân lực nó phải chia sẻ cho các cái địa bàn khác nhau và nơi các dự án của mình thực hiện do vậy là nó cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức và chi phí à, còn đối với cả mảng điện gió ấy, thì cái chi phí mà phát triển của điện gió và cái thời gian đầu tư thì nó rất là dài à, tuy nhiên là cái sản lượng thì nó lại khá là ổn định do vậy là là mỗi cái mảng của nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau tuy nhiên là quan điểm của chúng tôi là cân bằng cái nguồn lực để phát triển trên cả ba mảng À, thứ nhất là các bạn cũng nhìn thấy là đối với cả mảng điện mặt trời áp mái, đặc biệt là mảng điện trời, mặt trời áp mái thì chúng tôi đã hoàn thành 50 mê trong năm 2021 và có cái mục tiêu phát triển 150 mê trong à, là hoàn thành 50 mê trong năm 2020 và có mục tiêu phát triển 150 mê trong 2021 và chúng tôi gần đây thì ký một cái thỏa thuận với cả bên uh, tập đoàn Singapore uh, Power Group ST Group uh, để cùng nhau phát triển 500 MW điện mặt trời áp mái à, tận dụng cái lợi thế của hai bên để phát triển à, đây là một cái tin vui à, đối với cả tập đoàn và chúng tôi cũng rất là mong chờ cái việc là phát triển cùng với cả ST trong cái liên danh này còn đối với cả cái các cái mảng mặt trời à, điện mặt trời farm á, thì chúng tôi đã hoàn thành 500 MW và hiện tại là đang vận hành rất là tốt các nhà máy à, có những cái uh, công suất mà nó vượt so với cả cái cái công suất dự kiến à, tuy nhiên là chúng tôi cũng giống như các cái nhà đầu tư khác là tạm thời chịu đựng những cái khó khăn do cái sụt giảm sản lượng à, vì cái cầu điện năng nó thấp do covid À, tuy nhiên chúng tôi nhìn rằng đây là một cái vấn đề ngắn hạn và chúng tôi đang chờ cái quyết định uh, quy hoạch điện 8 được phê duyệt để phát triển các dự án tiếp theo. Còn đối với cả mảng điện gió thì do chúng tôi chuẩn bị uh, cái công tác mà đánh giá tác động môi trường theo chuẩn quốc tế của IFC uh, đối với một số dự án của chúng tôi. Chính vì vậy nên là nó cần cái thời gian dài hơn để thực hiện cái việc đánh giá và do vậy là chúng tôi cũng hy vọng là sau khi thực hiện cái việc này á, thì chúng tôi có thể huy động được các nguồn vốn quốc tế với cái chi phí nó thấp hơn so với cả cái nguồn vốn nội địa đó cũng là một trong cái chính sách và cái chiến lược về phát triển năng lượng của chúng tôi À, vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn về cái mảng năng lượng tái tạo. À, như quý nhà đầu tư đã dạ. nghe thì có thể thấy là BCG có một cái kinh nghiệm rất là lớn trong cái việc là đầu tư vào năng lượng tái tạo kinh nghiệm ở đây không phải đến từ là việc là hiểu biết của doanh nghiệp về cái mảng năng lượng này mà còn đến từ cái khả năng huy động vốn của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể có khả năng tiếp cận được cái nguồn vốn giá rẻ và như quý nhà đầu tư cũng đã nghe thì cái mảng năng lượng tái tạo là cái mảng năng lượng mà càng lâu thì càng ngon cho nên thành ra là chúng ta sẽ không thể nào vội vàng mà có thể kỳ vọng là cái lợi nhuận nó sẽ đến ngay lập tức tuy nhiên khi mà thời gian được chờ đủ lâu thì cái lợi nhuận đến từ cái mảng này nó sẽ đóng góp rất là lớn và đáng kể cho doanh nghiệp trong tương lai và bây giờ thì tôi sẽ sang những cái luận điểm cuối cùng tích cực ngày hôm nay của cổ phiếu thì đấy là về đấy là về cái việc là khi mà doanh nghiệp chuyển sang cái hoạt động là năng lượng tái tạo và cái hoạt động về kinh doanh bất động sản thì cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ tăng rất là mạnh là chúng tôi dự kiến là năm 2023 là doanh nghiệp sẽ tăng khoảng 5,4 lần doanh thu và lợi nhuận sau thuế thì sẽ tăng 8,4 lần nhờ cái số lượng dự án rất là dồi dào và cái và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ trọng của hàng hóa thương mại sẽ giảm xuống và tỷ trọng của điện và bất động sản của các mảng điện và bất động sản sẽ tăng lên. Mảng điện là một mảng kinh doanh sẽ rất là ổn định, còn mảng bất động sản là một mảng kinh doanh mà lợi nhuận nó sẽ tăng trưởng rất là nó sẽ có lợi nhuận rất là lớn tuy nhiên thì nó sẽ có tính on off nghĩa là sẽ có thời thời điểm chu kỳ lúc mà có dự án tung ra thì sẽ có lợi nhuận cao và lúc không có dự án thì sẽ bù được vào bằng cái sự ổn định của mảng điện cho thấy chúng sẽ giúp cho chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận là nó ổn định qua thời gian và quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là 2021 là dự kiến lợi nhuận sẽ tăng khoảng 220% và chính vì do là cái 2022 là không có dự án bất động sản thì lợi nhuận sẽ chỉ tăng khoảng 9,3% thôi và trong quá khứ thì BCG cũng đã làm rất là tốt cái hoạt động kinh doanh của mình khi mà ROE và ROA của doanh nghiệp cũng duy trì ở mức là trên 10% và có những cái thời điểm là lên ROE lên đến là 18,4% và cái biên lợi nhuận thì cũng rất là cao và bây giờ thì ờ, anh Toàn có chia sẻ thêm gì về quý nhà đầu tư về cái việc này? À, mình cũng muốn đính chính vừa rồi của anh Duy một chút vâng, vâng. là năm 2022 là không có doanh thu từ bất động sản là là đúng ra lắm bởi vì à, là, dạ, vâng. thực ra thì doanh thu bất động sản cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn là 55% doanh thu năm 2022 mà vâng. tuy nhiên thì như tôi đã nói từ đầu ấy, thì năm 2022 là cái năm bản lề khi mà các cái dự án điện gió đi vào hoạt động mà. Vâng. thì chính vì thế họ sẽ phát sinh doanh thu tuy nhiên là những dự án điện gió thì sẽ chưa thể mà có được cái sản lượng ưu tốt nhất vâng. có thể bởi vì là trong năm thì mới mới mới triển khai mới chạy do đó ở, nó là ở cái giai đoạn đầu của các các cái dự án điện gió và khi đó thì vẫn phải chịu những cái chi phí như chi phí khấu hao các thứ vâng. phải phải bốc thì uh, năm năm 2022 vẫn ghi nhận cái doanh thu tăng trưởng theo như research thì là 55 50 à, phần trăm vâng. thì đây là mức tăng trưởng doanh thu rất là tốt tuy nhiên thì đấy do những cái ờ, giai đoạn đầu của những cái dự án năng lượng tái tạo vâng. thành ra là cái tỷ suất lợi nhuận đối với các dự án điện ấy, thì làm cho doanh thu ờ, làm cho lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 10% đấy là theo như là dự phóng của vâng. phân tích của vâng. đó Dạ vâng, thì đấy là những cái chia sẻ của chúng tôi và cái góc nhìn của chúng tôi về tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ muốn mời anh Tuấn và sẽ chia sẻ sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của BCG trong 5 năm tới. Dạ mời anh Tuấn anh có anh thể, thể cho quý nhà, nhà đầu tư biết biết thêm thông tin ạ. À, đối với cả cái cái dự báo về doanh thu và lợi nhuận à, của à. Vâng. BCG ấy thì à. thứ vâng. nhất là chúng tôi cũng đã trình bày à, trong cái uh, đại hội cổ đông và nếu như mà nhìn về mặt doanh thu không á thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó sẽ có những cái mà tăng trưởng vượt bậc à, từ 2021 lên đến 2022 và lên đến 2023 thì các bạn nhìn thấy là gì là từ 5.000 tỷ lên cho đến 7.800 tỷ và cho tới là 10.000 tỷ năm 2023 và cái lợi nhuận thì nó cũng thay đổi từ cái mức là 800 tỷ cho đến 1.000 tỷ và cho đến gần 2.000 tỷ cho các năm tương ứng. Cái nguồn tăng trưởng doanh thu này và cái nguồn lợi nhuận nó đến từ đâu? Thứ nhất là nếu như mà các bạn là những cái nhà đầu tư vào BCG thì các bạn cũng theo dõi vài năm qua ấy, thì cái cái cái câu chuyện của chúng tôi nó thay đổi hàng ngày và nó thay đổi hàng năm tuy nhiên cái dự báo của tôi thì hàng năm tôi làm nó không hề thay đổi là nó cùng đưa ra một cái bức tranh là chúng tôi sẽ tăng trưởng rất là nhanh một lý do là gì là thứ nhất là cái lĩnh vực mà chúng tôi đầu tư vào cả hai lĩnh vực năng lượng tái tạo và cái lĩnh vực mà bất động sản ấy, là nó đều đòi hỏi là cái thời gian xây dựng dài để sau đó nó mới có được cái uh, dòng doanh thu về một cách ổn định thì cái lĩnh vực bất động sản ấy, thì theo cái nguyên tắc mà ghi nhận doanh thu của kế toán ấy, là chỉ ghi nhận được khi mà bàn giao sản phẩm cho khách hàng nó khác với cả những cái nguyên tắc kế toán ngày trước kia do vậy là đối với chúng tôi thứ nhất là chúng tôi phải có các cái dự án gối đỏ để đảm bảo cái doanh thu đi về cái thứ hai nữa là gì là chúng tôi phải kiểm soát chi phí chặt chẽ và đảm bảo cái thi công nó theo đúng thời hạn thì Trước kia là chúng tôi tính cái điểm rơi ấy, là nó vào năm 2020 và năm 2021. Tuy nhiên là do Covid ấy, thì nó bị lùi lại một năm. Thì do vậy là các bạn nhìn thấy là năm 2020 thì chúng tôi chỉ đạt được một cái kết quả là nó như kỳ vọng nhưng mà nó không có cái gì đột biến so với các năm trước. Còn năm nay thì nó là đột biến so với cả năm trước. À, do là gì là chúng tôi đã hoàn thành hai cái dự án cơ bản. Dự án thứ nhất là dự án à, Malibu Hội An à, hay là còn gọi là Radisson Blue Hội An. À, cái dự án thứ hai là dự án King Crown Thảo Điền. Chúng tôi sẽ giao các cái sản phẩm cho khách hàng trong năm nay và ghi nhận được lợi nhuận. Đối với cả phần năng lượng trong năm 2021 này thì hiện tại bình quân một tháng chúng tôi là cái cái doanh thu điện nó đến từ khoảng tầm 120 tỷ đến 130 tỷ tức là doanh thu nó sẽ đâu đó vào khoảng 1.500 tỷ doanh thu tiền điện tất nhiên là có những công ty thì chúng tôi consolidate được và có những công ty thì chúng tôi chưa consolidate được tuy nhiên là mục tiêu của chúng tôi là thứ nhất là từ giờ đến cuối năm là chúng tôi sẽ chiếm cái cổ phần chi phối của tất cả các dự án của chúng tôi do vậy là con số này nó sẽ thể hiện vào cuối năm là nhìn cái doanh thu nó sẽ được con số như toàn bộ nó sẽ khác so với cả năm 2020 nữa và cái thứ hai nữa là gì là cái lợi nhuận của năm uh, ờ, 2021 trong cái mảng năng lượng tái tạo ấy nó có một phần nữa là nó đến từ cái mảng em M&A và chúng tôi kỳ vọng là năng lượng tái tạo sẽ đóng góp vào cái lợi nhuận của năm 2021 khoảng tầm hơn 200 tỷ phần còn lại thì nó đến từ cái công tác xây dựng này và công tác uh, uh, từ từ các cái dự án bất động sản thì cái câu chuyện ấy, nó cũng sẽ vẫn tiếp diễn cho đến năm 2022 và năm 2023 Năm 2022 ấy, thì chúng tôi kỳ vọng là là thực hiện cái việc hoàn thành xây dựng các dự án điện gió và đồng thời ấy, là chúng tôi chờ cái kết quả của quy hoạch điện 8 để tiếp tục xây dựng đâu đó khoảng tầm 4 500 MW cái các cái dự án điện mặt trời thì theo như cái kế hoạch ấy, là chúng tôi phải hoàn thành được cái mốc đầu tiên đó, là 1,5 gigawatt vào cuối năm 2022 à, à, hoặc nửa đầu năm 2023 thì đấy là cái cái mục tiêu của chúng tôi sau đó thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là gì là từ năm 2023 trở đi cái dòng tiền nó ổn định trong cái mảng năng lượng và nó sẽ tiếp tục tăng dần trong cái mảng bất động sản thì đấy là là là hai cái pillar mà chúng tôi đang phát triển nó còn có một số các cái mảng nữa về ví dụ như là cơ sở hạ tầng á, là các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó cũng sẽ tăng trưởng rất là nhanh cơ sở hạ tầng và xây dựng bởi cái việc là chúng tôi đang đón đầu cái làn sóng chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam tập trung vào phát triển các khu công nghiệp và đồng thời là chúng tôi tập trung vào cái cơ sở hạ tầng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thông báo một cái tin rất là vui và nó cũng đã được uh, release ở trên uh, trên uh, trên các phương tiện thông tin đại chúng là chúng tôi sẽ trở thành cổ đông lớn của tập đoàn mèo cả à, là một trong những cái tập đoàn mà hàng đầu của Việt Nam về phát triển xây dựng các cái hệ thống cầu đường, các dự án đường cao tốc và đồng thời là các cái hệ thống cầu thì đây là một cái tin vui và cái thứ hai nữa là nếu như mà các bạn nhìn thấy là chúng tôi cũng đã ký một cái thỏa thuận hợp tác chiến lược với cả tập đoàn Lotte Land về phát triển các cái dự án bất động sản để phát triển cái land bank của chúng tôi à, đem những cái thương hiệu tốt hơn để đưa ra những cái sản phẩm tốt hơn cho thị trường cùng với cái thương hiệu mà BCG Land cũng đã được định hình sẵn trên cái thị trường. Chính vì vậy nên là gì là à, tất cả những cái việc này chúng tôi song hành và có lẽ là đến à, cuối quý 3 năm 2021 đó, thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái pillar thứ tư của BCG đó là chúng tôi sẽ tham gia vào cái mảng tài chính à, cái phần này thì chắc là có lẽ là đợi đến cái lúc mà thông tin nó còn uh, nó nó nó nó solid hơn tức là nó nó chắc chắn hơn rất là nhiều á chúng tôi đang thực hiện due diligence để mua một số các cái uh, dự án uh, và những cái doanh nghiệp ở trong lĩnh vực tài chính à, khi mà chúng tôi hoàn thành cái cái cái M&A này ạ thì nó sẽ là một cái bức tranh tổng thể của BCG trong vòng 5 năm tới thì đây là những cái uh, tin đáng mừng đối với cả uh, thứ nhất là nó đối với các cổ đông uh, và các nhà đầu tư của chúng tôi uh, cũng như là các cái tổ chức tài chính đã tài trợ cho các dự án của chúng tôi và cái thứ hai nữa là gì là nó thể hiện cái nỗ lực uh, không mệt mỏi của ban lãnh đạo à, hội đồng quản trị cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên của tập đoàn BCG trong cái việc là luôn luôn là tìm tòi mở mang cái cơ hội kinh doanh à, để đem lại cái giá trị cho các cổ đông vâng à, đấy là chia sẻ rồi là vâng, chia sẻ của anh Tuấn về cái kế hoạch của doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong những năm tới và như quý nhà đầu tư có thể thấy thì là BCG vẫn còn rất là nhiều cái dự án đang ấp ủ và hiện tại thì vẫn là chưa công bố thông tin đến quỹ nhà đầu tư và hoàn và cái bức tranh tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu này có thể là sẽ còn được cải thiện hơn nữa trong tương lai khi mà các dự án đấy có thể hành có thể thành hình và bây giờ thì tôi sẽ sang cái à, luận điểm cái ba cái điểm tiêu cực mà chúng tôi nghĩ rằng là quý nhà đầu tư cần phải quan tâm khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu BCG này thì cái luận điểm đầu tiên của chúng tôi đấy sẽ chính là liên quan đến cái việc là thị trường bất động sản du lịch thì đang tăng trưởng chậm lại do cái dịch bệnh covid ngoài ra nữa thì còn bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề pháp lý nó chưa được đầy đủ ở các dự án Condotel và chúng ta có thể nhìn thấy thì là cái tỷ trọng của các dự án Condotel tại BCG thì tương đối là cao thì cái điều này nó có thể ảnh hưởng đến cái dự án đến cái việc là triển khai dự án bất động sản trong tương lai thì anh Toàn anh có thể chia sẻ thêm cái view của VN Direct về cái việc triển khai dự án Condotel này. Vâng. Vâng thì như các bạn thấy thì BCG hiện nay đang triển khai khoảng 6 cái ờ, dự án bất động sản nghỉ dưỡng thì về cái bức tranh chung ấy, thì thị trường bất động sản nghỉ dưỡng theo chúng tôi thì vấp phải khá nhiều khó khăn trong cái đợt đại dịch covid này wow. Vâng. mà theo một cái bên uh, dự báo về thị trường bất động sản ấy thì tổng nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng trong năm 2020 chỉ ghi nhận là khoảng 541 căn từ 10 dự án cái này tương đương với 21% số lượng trong căn năm trong năm 2019 wow. Vâng. và còn thấp hơn rất nhiều so với cái giai đoạn bùng nổ của Notel trước đó và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 44% tức là mức thấp nhất trong 5 năm vừa qua và đối với thị trường căn hộ khách sạn của Notel thì nguồn cung căn hộ mới chỉ đạt 525 căn hộ trong năm 2020 và tương đương với 5% nguồn cung trong năm 2019 và tỷ lệ hấp thụ của của, của Condotel là khoảng 65% Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn tin rằng là cái loại hình bất động sản này sẽ ghi nhận cái mức tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau khi mà có cái sự xuất hiện của vaccine và cái việc mà đi lại dễ dàng hơn về vâng. mặt hàng không vâng. thì uh, kết hợp với việc người dân sẽ có thu nhập tăng lên trong dài hạn và cái sự uh, thì người, người ta sẽ có cái xu hướng mà mua những cái dự án mà căn hộ thứ hai ấy, người ta vâng. gọi là second home đấy tại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng thì và đi cùng đó là cái cái tiềm năng của cái ngành du lịch Việt Nam à. thì tôi nghĩ là sẽ sẽ hồi phục tuy nhiên là cái sự hồi phục sẽ không thể nhanh được vâng và như quý nhà đầu tư đã nghe cái chia sẻ của chúng tôi thì cái cái việc hấp thụ của cái dự án Conotel hiện tại là chỉ khoảng 44% trong năm vừa rồi và cái tỷ lệ hấp thụ thấp như vậy thì nó có thể ảnh hưởng đến cái kế hoạch doanh nghiệp của cái kế hoạch kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp hay không bởi vì như chúng ta cũng đã nhìn thấy thì cái tỷ trọng về doanh thu bất động sản của BCG là rất là lớn và hơn nữa là đến hơn 50% cái doanh thu của BCG là có thể là sẽ đến từ cái mảng du lịch và Condotel này thì anh Tuấn anh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái quan điểm của doanh nghiệp về cái việc này được không ạ? Vâng trong bất động sản thì nó có mấy cái mấy cái nguyên tắc vâng. thứ nhất là địa điểm thứ hai là tính thời điểm còn về mặt dài hạn ấy thì bất động sản luôn luôn là một cái khoản đầu tư tốt đó thế thì bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề địa điểm thì các dự án bất động sản của BCG là luôn luôn được đặt vào những cái địa điểm mà chúng tôi chọn và chúng tôi đánh giá cái tiềm năng cao uh, về du lịch hoặc là nghỉ dưỡng trước khi mà chúng tôi thực hiện M&A bất cứ một dự án nào ấy là chúng tôi đều có những cái báo cáo về đánh giá thị trường của các cái chuyên gia để mà nhận định cái nhìn về mặt dài hạn thì hiện tại đối với những dự án của chúng tôi như là Malibu này à, Hội đo này à, quy nhơn casa quy nhơn premium những cái dự án mà chúng tôi đang triển khai á, là nó đều nằm ở những cái vị trí mà nó có những cái tiềm năng phát triển về du lịch rất là lớn đặc biệt là ở quy nhơn à, và đặc biệt là cái dự án hội an đo là cái dự án mà cái vị trí địa lý của nó là nó gần như là nó sẽ có một không hai trong cái việc là mở rộng cái uh, khu phố cổ của hội an và cái thứ hai nữa là khi mà có một cái vị trí tốt rồi ấy, thì các bạn phải có một cái sản phẩm tốt và các cái sản phẩm của chúng tôi ấy, là chúng tôi tin rằng là với cái việc tham gia thiết kế của những cái đơn vị thiết kế hàng đầu trên thế giới thì chúng tôi đưa ra những cái concept nó mới và đó là những cái sản phẩm định hình tốt chính vì vậy nên là cái tỷ lệ bán ra của chúng tôi cũng rất là tốt cái thứ hai nữa là cái tính thời điểm của các dự án của chúng tôi dự án Malibu thì chúng tôi phát triển từ cái thời gian đầu năm 2019 và chúng tôi bán hàng hết phần lớn trong năm 2019 do vậy là đến cái thời điểm mà chúng tôi xây thì Covid bị ảnh hưởng tuy nhiên là gì là đến cái thời gian bản giao thì như các bạn nhìn thấy bây giờ là cái cái cái cái dịch ảnh hưởng của dịch nó cũng bắt đầu giảm và với cái sự ờ, có mặt của vaccine ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam ấy, thì tất cả mọi người đều hy vọng là cái hoạt động xã hội nó sẽ trở lại bình thường rất là sớm à, cái, cái, cái mỗi lần mà ờ, tôi nhìn thấy bạn bè của tôi tiêm covid ấy, thì mọi người đều dơ ra cái biển đấy gọi là shot of hope tức là có nghĩa là mũi tiêm của niềm hy vọng và cái mũi tiêm của niềm hy vọng này là mong muốn là mọi người trở lại bình thường ở Canada là hiện tại là cái tỷ lệ tiêm chủng mà nó đạt được cái mức là 75% số dân đã tiêm à, cái giai đoạn đầu tiên à, cái mũi tiêm đầu tiên và 32% dân số là tiêm cái mũi thứ hai trong khi ở Mỹ thì cái tỷ lệ nó thấp hơn khoảng tầm 50 đến 60% tuy nhiên là ở Mỹ hiện tại là nó đã phục hồi khá là hoàn toàn tức là có nghĩa là tỷ lệ ở cả hai nước này là không có những cái ca nhiễm mới mà critical ở ờ, phải nhập vào cái cái phòng cấp cứu ICU như vậy là gì là cái miễn dịch cộng đồng nó đã đạt được ở cái mức độ tối đa và à, các các cái ba tỉnh bang cũng mặc dù là họ vẫn còn lo ngại cái strand mới nhưng mà người ta cũng đã bắt đầu là mở trở lại bình thường cái số lượng hành khách mà bay qua tức là đi qua cửa an ninh của các hệ thống sân bay của Mỹ uh, vào một ngày bình thường trong tháng 6 là nó đã đạt được cái mức là 2,7 triệu so với cái thời gian trước Covid là khoảng 2,5 triệu thì như vậy là các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái nhu cầu đi lại nó rất là nhiều và cái xã hội nó quay trở lại bình thường nhanh hơn là mọi người kỳ vọng hoặc là mọi người lo ngại thì tôi cũng hy vọng rằng là ở Việt Nam với cái việc là chúng chính phủ thứ nhất là nỗ lực à, cùng với cả các doanh nghiệp uh, để kêu gọi vận động gây dựng cái quỹ covid và nỗ lực để mua cái vaccine đồng thời là sản xuất vaccine trong nước chủ động cái nguồn vaccine chúng tôi cũng hy vọng là từ giờ đến tháng 9 tháng 10 là cái tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam nó cũng sẽ tăng rất là cao và như vậy thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là xã hội nó sẽ hồi phục chúng ta chứng kiến Việt Nam đã quản lý cái à, đại dịch và Ờ, đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa rất là quyết liệt và để cho xã hội bị ảnh hưởng một cái mức là tối thiểu à, so với cả những cái quốc gia khác thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nhìn thấy chính phủ sẽ quyết tâm là đẩy lại cái cái hoạt động trở lại bình thường một cách rất là nhanh chóng do vậy là tôi tin rằng là các dự án của VCG sẽ mở lại đúng cái thời gian mà kịp với cả cái cái cái nhu cầu của xã hội thì đây là những cái yếu tố mà chúng tôi tin tưởng rằng là cái cái cái cái cái chiến lược kinh doanh và cái thời điểm kinh doanh của chúng tôi nó phù hợp và chúng tôi có những cái biện pháp để mà đảm bảo rằng là tập đoàn bị ảnh hưởng ít nhất bởi đại dịch và đồng thời là đem lại cái giá trị à, trong cái thời gian này và trong đại dịch ấy, thì chúng tôi không không những là chúng tôi uh, uh, không bị ảnh hưởng mà chúng tôi lại còn phát triển mạnh hơn trong năm 2020 nếu như mà các bạn nhìn đó, thì là cuối năm 2020 tổng tài sản của tập đoàn là 7 ngàn tỷ và cho đến cuối năm 2021 thì các bạn à, cuối năm 2019 tổng tài sản tập đoàn của là 7 ngàn tỷ cuối năm 2020 là 24 ngàn tỷ và cho đến 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt được cái mức 30 ngàn tỷ và chúng tôi có một loạt các cái dự án mới trong cả lĩnh vực năng lượng bất động sản và chúng tôi tiếp tục mở rộng cái lĩnh vực là là bất động sản nghỉ dưỡng và sản phẩm của chúng tôi vẫn được cái sự thu hút được cái sự chú ý của thị trường à, đây là những cái mà nó thể hiện là gì là là cái tính đối ứng phó kịp thời với sự thay đổi của môi trường kinh doanh mà đó là cái yếu tố cần thiết của bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển à, thì đều phải có cái khả năng này À, vâng, à, xin cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn về cái dạ. việc là cái sự ảnh hưởng của Covid ra sao đến về doanh nghiệp VCG và VCG vẫn sẽ tự tin rằng là sẽ có thể hoàn thành được cái kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của mình trong thời gian tới. À, bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tiêu cực thứ hai ngày hôm nay đấy là cái việc là VCG hiện tại đang triển khai rất là nhiều các dự án về bất động sản và năng lượng tái tạo thì đây là những cái dự án mà sẽ đòi hỏi công ty phải có một lượng nguồn vốn rất là lớn thì như đợt vừa rồi thì BCG đã phát hành thêm khoảng tầm 148 nghìn là 148 triệu cổ phiếu tương đương là tỷ lệ 21 cho cổ đông hiện hữu với cái mức giá là 12.000 đồng cổ phiếu thì trên sàn chứng khoán thì các nhà đầu tư rất là lo ngại đến cái việc vấn đề là liên quan đến việc là phá loãng lợi ích và ngoài ra nữa thì là cái việc là cần thêm vốn để có thể cần phát hành thêm vốn để có thể uh, tiến hành các dự án của mình thì trong tương lai BCG liệu có tiếp tục tăng vốn thêm nữa hay không và ngoài ra nếu như giả sử như là trong những cái lần tăng vốn tiếp theo cái việc tăng vốn nó không thành công thì doanh nghiệp sẽ làm cách nào để có thể là có thể triển khai được các dự án của mình dạ mời anh Tuấn anh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái rủi ro này đối với cả cái mô hình quản trị kinh doanh của một bất cứ một công ty hay một tập đoàn nào ạ à. thì cái bài toán đau đầu của ban lãnh đạo của cái những cái người lãnh đạo và hội đồng quản trị luôn luôn là cái bài toán về capital structure cấu trúc à. vốn vay bao nhiêu bao nhiêu là vốn chủ huy động vốn từ đâu và đầu tư vào những dự án như thế nào đối với một cái công ty mà sản xuất ấy, thì những cái bài toán này nó đơn giản hơn rất là nhiều nó chỉ liên quan đến là vốn lưu động à, và mở rộng sản xuất cái quyết định mở rộng sản xuất còn đối với cả BCG chúng tôi là một cái tập đoàn đầu tư một công ty đầu tư và cái đầu tư của chúng tôi nó lại nằm ở trong hai cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi vốn lớn nhất là bất động sản và năng lượng tái tạo và cái dòng tiền thu về nó thường vài năm sau khi thu về thu sau khi đầu tư ra vậy thì vậy thì mọi người nhìn nhận rằng ok à, 2018 2019 chúng tôi mua một loạt các cái land bank thì cái lúc đó là cái thời điểm đầu tư ra cái lúc đó có thể là các cổ đông người ta cũng chưa có cái niềm tin và cái năng lực thực hiện dự án của công ty do vậy là chúng tôi sử dụng cái chiến lược là sử dụng đòn bẩy tài chính à, chúng tôi huy động vốn từ các cái cổ đông là những cái sáng lập viên chúng tôi huy động các cái cổ nguồn vốn từ các uh, đối tác để mà thực hiện phát triển dự án và đồng thời là à, vay ngân hàng À, vay các tổ chức tín dụng và các cái um, huy động trái phiếu để mà thực hiện các cái dự án trong năm 2020 á, thì các bạn có thể nhìn thấy là gì là doanh nghiệp của chúng tôi đã thể hiện được cái năng lực thực thi năng lực triển khai và các bạn có thể nhìn thấy những cái bước chuyển mình là những cái dự án mà từ năm 2018 nó chỉ là những cái hồ sơ nó chỉ là những cái bản vẽ bây giờ nó đã trở thành những cái tài sản và những cái tài sản này nó sản sinh ra các cái dòng tiền chính vì vậy nên là gì là chúng tôi hút được nhiều cái nguồn vốn hơn và chúng tôi huy động được các cái nguồn vốn uh, vay cũng nó cũng dễ dàng hơn và do vậy ấy, là nó tiếp đến cái bài toán là gì chi phí vốn như thế nào nó hợp lý cấu trúc vốn như thế nào nó là hợp lý nếu như dựa vào cái tầm bày tài chính quá nhiều á, thì nó sẽ tạo ra cái gánh nặng về tài chính và cái thứ hai nữa là giảm đi được các cái giảm các cái quyền lợi của các cổ đông do vậy là cái bài toán là gì là tăng vốn khi thời điểm phù hợp và khi có cái niềm tin của các nhà đầu tư thì mới có thể tăng vốn được và chúng tôi đã thực hiện là trong trong năm 2020 à, và năm 2021 đó, là thời gian vừa rồi chúng tôi thực hiện hai lần tăng vốn thành công một là à, thực hiện cái việc chuyển đổi cái trái phiếu 280 tỷ và sau đó ấy, là chúng tôi thực hiện tiếp cái việc là tăng À, phát hành 21 cái đợt vừa rồi và cũng phát hành thành công à, các bạn có thể nhìn thấy cái công bố thông tin cách đây vài ngày ấy, là chúng tôi chỉ có không phát hành thành công đâu đó khoảng 300 cổ phiếu trên một cái con số là là, là à, đợ, à, khoảng hơn à, 500 tỷ đúng không thì thì thì cái con số đó là cái con số mà mà nó thể hiện cái niềm tin của các nhà đầu tư à, cái thứ hai nữa là gì là đợt tới này chúng tôi sẽ tiếp tục là là thực hiện cái việc là tăng vốn thông qua cái chuyển đổi trái phiếu 900 tỷ và chúng tôi có cái lộ trình từ giờ đến cuối năm 2021 chúng tôi nâng cái vốn chủ sở hữu của chúng tôi lên đến 5.000 tỷ à, thông qua cái việc phát hành cho các đối tác chiến lược và phát hành ra công chúng à, thì đối với cả cái cái cái cái đợt phát hành cho các đối tác chiến lược thì chúng tôi cũng đã có cái nhà đầu tư mà người ta đã chuẩn bị sẵn các cái nguồn lực để thực hiện cái việc là tăng trưởng à, tham gia vào cùng với chúng tôi à, thì như vậy là đến cuối năm 2021 thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì là chúng tôi sẽ có một cái cơ cấu giữa là vốn và cái nguồn vay nợ nó cân bằng hơn để đảm bảo thứ nhất là gì là giảm các cái chi phí lãi à, để mà tăng cái lợi nhuận cho các cổ đông và nó cũng phù hợp với cả cái lộ trình mà à, khi mà chúng tôi hoàn thành các cái dự án đầu tư ghi nhận lợi nhuận như vậy là chúng tôi vẫn đảm bảo được mặc dù là cái, cái, cái nguồn vốn nó tăng lên nhưng cái tỷ lệ lợi nhuận trên một cái cổ cổ phần thì nó vẫn không thay đổi thậm chí nó còn tăng dần à, để mà đảm bảo được cái quyền lợi và cái niềm tin của các cổ đông và cũng như là tôi nói ở trong cái đại hội cổ đông cách đây một năm á, là công ty và ban lãnh đạo cũng như hội đồng quản trị chỉ nhìn thấy được bức tranh chỉ khi nào nhìn thấy được cái bức tranh dài hạn là sẽ có cái tăng trưởng đều và dài hạn về lợi nhuận thì mới đưa ra cái quyết định chia cổ tức và chúng tôi đã thực hiện cái việc đó tốt trong cái thời gian vừa qua và chúng tôi tin tưởng rằng là trong những cái năm tới á thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách mà à, chia cổ tức như hiện tại cái thứ hai nữa là gì là đến cuối năm 2021 sau khi chúng tôi hoàn thành được cái mức mà à, vốn chủ sở hữu của chúng tôi lên 5.000 tỷ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tìm kiếm những cái đối tác chiến lược về mặt dài hạn để họ sẽ đầu tư vào cùng chúng tôi và trên quan điểm của một cái người làm tài chính và huy động vốn trên thị trường quốc tế à, rất nhiều năm như tôi á thì để làm được cái việc này á, nó không phải là một ngày một ngày hai mà một cái điều nó sẽ kéo dài từ 1 đến 2 năm ví dụ như là mảng năng lượng tái tạo ấy, đợt tới thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là BCG sẽ huy động thành công khoảng hơn 100 triệu đô à, và tái cơ cấu một loạt các cái khoản vay cũng khoảng 1 đến 200 triệu đô thì những cái điều này chúng tôi sẽ announce ra thị trường khi mà nó hoàn thành nhưng về bản chất ấy, là tôi đã làm cái, những cái điều này từ cuối năm 2019 từ mùa thu năm 2019 à, và cho đến bây giờ nó đã kéo dài đến một năm rưỡi à, tuy nhiên là chúng tôi đang ở những cái bước cuối cùng những cái giờ phút cuối cùng của cái việc chốt các cái hợp đồng này à, team à, huy động vốn của chúng tôi những cái ngày này á, là làm việc đến một hai giờ sáng và à, hầu hết ờ, bạn bè của tôi là không gọi được tôi kể cả trong ngày bởi vì tại sao bởi vì phần lớn thời gian là tôi trên các cái conference call từ conference call này đến conference call kia thì đó là những cái mà các bạn nhìn thấy là để chúng tôi tính toán được rằng là trong vòng 3 năm tới chúng tôi tìm được một cái nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế thì cái việc là tôi sẽ phải làm việc từ bây giờ để mà thực hiện cái công tác huy động vốn trên thị trường quốc tế cho BCG à, thực hiện vào à, cái phần mà nửa đầu năm 2022 Ờ, và và và nửa cuối năm 2022 thì như vậy là cái cái cái cái kế hoạch tăng trưởng vốn nó sẽ cũng phù hợp với cái lộ trình mở tiếp cái mảng thứ tư của BCG và đồng thời là phát triển rộng cái mảng thứ ba của BCG là cơ sở hạ tầng và và xây dựng đồng thời là cái mảng thứ tư là cái mảng uh, uh, uh, tài dịch vụ tài chính thì đây là những cái lý do là tại sao chúng tôi có một cái lộ trình tăng vốn và đây là cũng lý do là gì là là chúng tôi có một cái chiến lược để cân bằng cái cơ cấu vốn Vâng, cảm ơn à, chia sẻ của anh Tuấn về cái việc là lý do vì sao mà BCG cần phải tăng vốn và chúng tôi cũng có muốn bổ sung thêm một cái góc nhìn của chúng tôi trong việc phân tích đấy là nếu như mà mình nhìn từ năm 2021 đến 2022 thì quý vị có thể nhìn vào cái bảng cái chart ROE của chúng tôi thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là doanh nghiệp nếu mà hoạt động đúng được theo cái kế hoạch họ đã đề ra thì hay là đúng với cả cái dự phóng của chúng tôi thì ROE nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 20% cho đến 24% thì đây là một cái mức ROE rất là cao với cả một doanh nghiệp ở Việt Nam và cho thấy rằng là mặc dù có thể là tăng nhiều vốn nhưng mà họ nhưng mà công ty vẫn đang sử dụng một cái vốn rất là hiệu quả và bây giờ thì tôi sẽ sang cái ờ, luận điểm cuối cùng ngày hôm nay về cái vấn đề về cái việc là tiêu cực khi mà mình nhìn vào cái cổ phiếu BCG này thì đấy chính là chúng tôi nhìn thấy ở trong các khoản phải thu với các phải trả của công ty thì là có rất là nhiều những cái khoản mục là liên quan đến các công ty liên doanh liên kết trong cái hệ thống công ty con rất là nhiều của doanh nghiệp này và ngoài ra thì là công ty cũng có cho phải thu rất là nhiều những cái cá nhân những cái tên cá nhân ví dụ như là Nguyễn Thanh Lịch Vâng, và những cái tên này thì sẽ làm cho nhà đầu tư rất là concern trong cái việc là không biết rằng là có cái rủi ro là conflict of interest nghĩa là có cái tuần lợi nhuận ra ngoài hay là có cái sự không minh bạch gì trong cái việc là điều chuyển dòng tiền của doanh nghiệp hay không thì mong là BCG có thể giải thích thêm cho quý nhà đầu tư để tăng thêm cái độ minh bạch của doanh nghiệp. Trong cái lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo cái hoạt động của chúng tôi nó lại vào hai hit vào hai cái điểm mà nếu như mà các bạn nhìn á, là nó đều rất là khó khăn một là đi thực hiện M&A các dự án và cái thứ hai nữa là đi giải phóng mặt bằng nếu như mà các bạn mà làm làm ở trong cái lĩnh vực bất động sản thì các bạn sẽ nhìn thấy là giải phóng mặt bằng nó là cái công tác khó khăn nhất mà bình thường phải đi trước một bước khi mà mình bắt đầu announce các cái dự án thì cái việc là gì là đi thương thảo mua lại quỹ đất đền bù nó phải thực hiện để mà đảm bảo rằng là cái dự án đến lúc cái dự án ra cái ảnh hưởng của dự án nó không làm ảnh hưởng đến cái dự toán dòng tiền vì thường người dân mà người ta khi mà hoặc là những cái đơn vị có liên quan á, người ta nhìn thấy có một cái dự án tốt ở khu vực địa bàn á, thì người ta lại gom đất trước và người ta sẵn sàng bán lại giá cao cho doanh nghiệp thực hiện dự án thì những cái việc mà tạm ứng ra các cái cá nhân hoặc là các cái công ty có liên quan đó, là chúng tôi à, thực hiện để mà đảm bảo cái lợi ích tốt nhất cho dự án và nếu như mà nhìn về cái khía cạnh là gì là cái cái fiduciary duty ấy, là cái trách nhiệm về của của ban lãnh đạo ấy, thì chúng tôi cũng tự hào là gì là là trong cái thời gian phát triển từ năm 2011 đến giờ thì chúng tôi cũng không có những cái khoản mất mát về các cái khoản tạm ứng hoặc cho vay cá nhân này bởi vì chúng tôi có những cái hình thức đảm bảo à, khi thực hiện các cái giao dịch này và chúng tôi à, thực hiện để mà à, hoàn thiện cái cái cái cái cái cái công tác đầu tư à, ngay kể cả khi mà mua M&A một các cái dự án cũng thế chúng tôi phải sử dụng thông qua những cái à, công ty vệ tinh để thực hiện cái việc M&A này sau đó thì mới chuyển được chính thức vào công ty bởi vì nó có những cái vấn đề liên quan đến pháp lý mà uh, có thể là uh, cần cái thời gian để giải quyết giữa các bên để hoàn thiện cái hồ sơ giấy tờ uh, do vậy là gì là chúng tôi cần uh, cái, cái cái cái thời gian để tạm ứng ra cho các cái công ty này tuy nhiên chúng tôi luôn luôn có những hình thức đảm bảo à, còn về về về mặt dài hạn lâu dài ấy, thì tất nhiên là chúng tôi cũng mong muốn rằng là mình cũng sẽ hoạt động giống như là những cái công ty nước ngoài nhưng có cái sự khác biệt giữa cái công ty nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và các cái lĩnh vực mà năng lượng tái tạo là gì là họ chỉ mua các cái dự án khi mà có đầy đủ các cái giấy tờ pháp lý sẵn sàng để xây dựng theo đúng cái chuẩn của họ muốn thì nếu mà muốn như thế thì cái chi phí đầu tư nó lại rất là cao cái lợi nhuận nó lại xuống rất là thấp à, chính vì vậy nên là họ cũng chỉ có khả năng phát triển được một hai dự án và họ phải à, cùng với những cái đối tác ở trong nước như chúng tôi để thực hiện cái công tác đầu tư này đấy là lý do là chúng tôi cũng có những cái liên doanh với cả những cái đối tác nước ngoài rất là danh tiếng để mà thực hiện cái công tác đầu tư bởi vì tại sao chúng tôi đảm bảo cái vấn đề pháp lý chúng tôi đảm bảo cái vấn đề giải phóng mặt bằng thì đó là những cái lý do tại sao các bạn nhìn thấy là những cái khoản phải thu hoặc ngay kể cả những cái khoản phải trả nó liên quan đến các dự án hoặc là liên quan đến những công ty vệ tinh hoặc những cái cá nhân thì cái này nó là một cái à, để mà đảm bảo cái lợi ích tốt nhất trong cái cái cái công tác kinh doanh à, ban lãnh đạo chúng tôi có những cái trách nhiệm pháp lý à, và chúng tôi có những cái trách nhiệm đối với cả các cái cổ đông à, trong cái việc sử dụng nguồn và cái việc là là là đảm bảo cái an toàn của tài sản đầu tư À, vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn và bây giờ thì tôi sẽ thay mặt chương trình thì sẽ tóm tắt lại cái chương trình ngày hôm nay để chúng ta có để chúng ta có thể bước sang cái phần cuối cùng của buổi trao đổi về BCG đấy là cái việc là tóm tắt lại ba cái ý tích cực và ba cái ý tiêu cực thì ba cái điểm tích cực của tôi đây là cái việc là doanh nghiệp có cái quỹ đất bất động sản rất là lớn và thứ hai là cái việc là doanh nghiệp có năng lực đầu tư và cái tiềm năng về và cái tiềm năng của cái mảng lượng cải tạo rất là nhiều ngoài ra đây là giờ hai cái mảng này là hai cái mảng cốt lõi trong giai đoạn doanh nghiệp thì sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đột biến trong những năm sắp tới ngoài ra thì là cái doanh nghiệp có những cái dự án mới liên quan đến việc xây dựng và liên quan đến mặt tài chính thì sẽ chưa công bố ngay bây giờ khi mà công bố thì có thể sẽ là một trong cái catalyst về việc tăng giá cổ phiếu trong thời gian tương lai sắp tới của BCG còn đối với cả các lần tiêu cực thì hôm nay sẽ có là cái việc là tỷ lệ bất động sản liên quan đến liên quan đến du lịch của DCG tương đối lớn và thứ hai là sản xuất văn phòng nhanh và cuối cùng là cái việc là cái hệ thống công ty mẹ công ty con rất là phức tạp và rất là nhiều hỏi thu liên quan đến các cá nhân thì những cái điều này thì đều đã được anh Tuấn giải thích cho quý nhà đầu tư hiểu hơn về việc vì sao mà chúng ta cần phải có những cái khoản giải ngân như vậy và vì sao mà chúng ta cần phải tăng vốn và mặc dù có tăng vốn nhưng mà ROE của doanh nghiệp thì vẫn duy trì ở mức rất là cao là hơn 20% trong những năm tới và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái phần Q&A ngày hôm nay và phần và câu hỏi đầu tiên đấy là của bạn Tiến Đào là có thể so sánh hiệu năng của các công ty năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam hiện nay thì BCG đứng top mấy Dạ vâng, à, thì uh, cái câu hỏi này thì có anh Tuấn anh có thể trả lời được rằng là hiện tại là cái vị thế của doanh nghiệp là đang đứng thứ mấy so với cả những cái doanh nghiệp năng lượng tái tạo trong ngành. Vâng. Uh, thực ra thì chúng tôi nhìn cái ngành năng lượng tái tạo ấy nó không phải là một cái ngành cạnh tranh trực tiếp tức là có nghĩa là gì tại cái thời điểm hiện tại ấy, là à, nó dựa vào cái khả năng phát triển dự án và cái khả năng là xin giấy phép và lấy được các cái giấy phép và các cái phê duyệt quy hoạch à, do vậy là nó không có cái sự cạnh tranh trực tiếp giữa các doanh nghiệp À, tuy nhiên là chúng tôi thì trong cái năm uh, hai năm vừa rồi ấy, thì chúng tôi cũng đã phát triển trở thành một cái công ty mà nắm khoảng tầm là 500 mê à, năng lượng tái tạo đang hoạt động và có một cái danh mục các dự án đang xây 500 mê và đồng thời là chúng tôi có cái các cái dự án nằm trong pipeline của chúng tôi khoảng 500 mê nữa thì với cái công suất dự kiến khoảng 1,5 ghi á à, mà nếu như mà bỏ đi cái pipeline mà chỉ tính những cái dự án đang sở hữu có bổ sung quy hoạch là một ghi thì chúng tôi cũng nằm trong top 5 những cái doanh nghiệp uh, hàng đầu về năng lượng tái tạo của Việt Nam. Tuy nhiên là chúng tôi xây dựng cái mô hình mà phát triển của doanh nghiệp đó, nó theo một cái hướng khá là khác so với cả các cái doanh nghiệp uh, trong ngành là chúng tôi xây dựng cái platform và chúng tôi chiếm sở hữu uh, uh, đa số đối với các cái dự án của mình chính vì vậy nên là chúng tôi có cái quyền chủ động hoàn toàn trong cái việc phát triển và xây dựng các cái dự án năng lượng tái tạo à, và đồng thời là cái platform của chúng tôi cũng khá là thân thiện đối với cả các cái nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài do vậy là chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm về mặt à, đề xuất cái hợp tác và phát triển cái platform à, hơn nữa à, cũng giống như là cái việc là chúng tôi cùng với SP à, bắt tay vào phát triển cái lĩnh vực mà điện mặt trời áp mái và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là trong cái lĩnh vực này chúng tôi sẽ trở thành cái doanh nghiệp lớn nhất à, Việt Nam trong cái việc phát triển trong vòng 2 năm tới. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn về câu trả lời này. Và bây giờ sẽ sang câu hỏi tiếp theo là của bạn Ánh Triều là anh chia sẻ giúp em xu hướng đầu tư dài hạn của BCG thì như quý nhà đầu tư đã biết thì hiện tại là BCG đang tập trung vào hai ngành chính đấy là liên quan đến bất động sản và ngoài ra nữa thì là mảng năng lượng tái tạo và trong tương lai thì doanh nghiệp đã vừa đầu tư vào công ty đèo cả là về chuyên về xây lắp xây dựng cơ sở hạ tầng để đón cái làn sóng khu công nghiệp sắp tới và ngoài ra nữa thì là trong một năm hay là hai năm tới đây thì BCG sẽ có những cái dự án đầu tư vào các công ty tài chính thì đấy sẽ là cái xu hướng đầu tư lâu dài của BCG và anh uh, Tuấn anh có muốn bổ sung gì không ạ? cũng gọi là đặt một cái câu hỏi là BCG là một cái doanh nghiệp uh, làm trong lĩnh vực nào thì cách đây uh, ba năm năm 2017 thì chúng tôi có 21 cái công ty thành viên dàn hàng ngang trên đủ các lĩnh vực khác nhau và chúng tôi thực hiện hai lần tái cơ cấu trong năm 2019 và 2018 và 2019 à, để đến bây giờ là chúng tôi tập trung vào hai cái bảng lớn là năng lượng tái tạo và bất động sản tuy nhiên là nếu như mà nhìn về mặt thực tế thì ban lãnh đạo hội đồng quản trị à, nhìn nhận là cái mục tiêu của chúng tôi là trở thành cái năng lực à, là cái, cái cái cái công ty à, hàng đầu về lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam bất động sản nó là cái mảng kinh doanh mang tính cơ hội à, à, và à, bất động sản đấy là chúng tôi chỉ thực hiện à, các cái dự án mà nó có cái tính à, hiệu quả cao chúng tôi nhìn nhận được cái cơ hội kinh doanh thì chúng tôi thực hiện M&A và đồng thời là chúng tôi phát triển cái land bank một cách hạn chế theo những cái cơ hội đầu tư một cách phù hợp do vậy là về mặt dài hạn ấy BCG sẽ là một cái doanh nghiệp năng lượng à, còn những cái mảng như là mảng à, xây dựng cơ sở hạ tầng à, dịch vụ tài chính là những cái mảng hỗ trợ để mà tạo ra cái cái um, hệ sinh thái tốt để hỗ trợ cho cái chiến lược phát triển dài hạn về năng lượng tái tạo à, do vậy là đó cũng là một cái định hình mà chúng tôi mong muốn là trong tương lai thì thì mọi người nhìn nhận là chúng tôi là một cái doanh nghiệp về năng lượng tái tạo à, tại sao chúng tôi lại muốn nhìn nhận như vậy là bởi vì năng lượng tái tạo đòi hỏi nguồn vốn lớn để xây dựng à, tuy nhiên đó là khi mà xây dựng xong ấy, nó mang lại cái dòng tiền rất là ổn định và à, cái, cái cái cái hoạt động vận hành bảo trì nó cũng um, đều đặn thế nên thành ra là là đó là cái mà nó sẽ đem lại được cái giá trị lợi ích cho các cổ đông một cách tốt nhất và đó cũng là cái mong muốn của chúng tôi. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo đấy là của bạn Dương Ánh là BCG vừa công bố trở thành cổ đông của công ty cổ phần Đèo Cả và trở thành đối tác chiến lược Vậy hợp tác này sẽ mang lại cho BCG những gì? Push doanh thu mảng xây dựng hay là hợp tác xây dựng cầu đường? Vì Đèo Cả là công ty chuyên làm cầu đường cao tốc. Dạ vâng. Đèo Cả là một công ty rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà làm các cái dự án à, cơ sở hạ tầng đặc biệt là các cái đường BOT và đồng thời là các cái đường hầm à, ví dụ như là hầm đèo cả qua đèo Hải Vân và những cái cái cái các cái dự án về đường BOT thì đèo cả cái cái cái hợp tác chiến lược giữa BCG và đèo cả là nó thể hiện được hai mục đích một là tận dụng cái thế mạnh của BCG là trong cái lĩnh vực M&A và đồng thời là là huy động tài chính để để à, cùng phối hợp với cả đèo cả trong cái việc là à, thực hiện cái công tác huy động vốn trong cái lĩnh vực mà xây dựng cơ sở hạ tầng cái thứ hai nữa là Chacody là cái công ty thành viên của Bamboo Capital cũng chuyên về cái lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng cho các dự án của công ty thì phối hợp với cả đèo cả thì sẽ tạo nên một cái liên doanh mạnh mà có thể thực hiện xây dựng trong cái lĩnh vực cả bất động sản cả năng lượng tái tạo và đồng thời là các dự án cơ sở hạ tầng đây là một cái liên doanh mà nó mang cái tính chiến lược mà cũng giống như tất cả những cái đối tác khác mà chúng tôi lựa chọn ạ là thường là nó tận dụng cái thế mạnh giữa các bên để mà tạo ra một cái liên doanh mạnh chứ không phải là à, thực hiện cái công tác xây dựng cùng nhau mà là mỗi bên sẽ có một cái thế mạnh của mình để đem vào thực hiện một cái dự án chung và mỗi bên sẽ có cái trách nhiệm của chính mình đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi làm việc với cả tập đoàn nhà cả và đến uh, đến cái uh, đi đến cái ký kết cái thỏa thuận hợp tác chiến lược này. Vâng À, tiếp theo là một câu hỏi của bạn Hà Giang. Đấy là lợi thế đàm phán của BCG với các đối tác nước ngoài là gì À. à, <laughs> nó có hai cái vấn đề ở đây. Vấn đề à. thứ nhất là gì là về doanh nghiệp. Về doanh nghiệp thì chúng tôi thực hiện ở trên hai cái lĩnh vực là năng lượng và ờ, và bất động sản. Hai cái hai cái lĩnh vực này nó đều rất là có rất nhiều rào cản về pháp lý để cho các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư Việt tại Việt Nam đặc biệt là cái ờ, việc xin quy hoạch và bổ sung quy hoạch cũng như là điều chỉnh quy hoạch hai cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực khó mà các đối tác nước ngoài đều khó có thể thực hiện được cái thứ hai nữa và, và và chúng tôi lại là một cái doanh nghiệp mà có cái thế mạnh rất là lớn trong cái lĩnh vực này chính vì vậy nên về bản thân cái nội lực của doanh nghiệp ấy, chúng tôi là một cái đối tác mà à, thường các à, à, nhà đầu tư nước ngoài tìm đến cái thứ hai nữa là cái cái năng lực của team các bạn có thể giỏi cái thứ nhất nhưng mà cái thứ hai nữa là nếu mà team của cái cái cái con người cái nhân sự nó không có cái khả năng hoặc là chưa đủ cái năng lực để mà làm việc với các đối tác nước ngoài trên cái cơ sở quân bình thì nó sẽ rất là khó trong cái quá trình đàm phán hiểu văn hóa của các nhà đầu tư nước ngoài à, thứ nhất là nếu như các bạn nhìn về cái dàn lãnh đạo của BCG thì phần lớn chúng tôi là có cái kinh nghiệm học tập và làm việc ở nước ngoài làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài chính vì vậy nên chúng tôi tự hào là chúng tôi xây dựng một cái hình ảnh à, rất là tốt trên thị trường quốc tế là một cái platform tốt có tính hướng ngoại cái thứ hai nữa là ngay kể cả tôi là cái người mà lead cái mảng fundraising và đồng thời là thực hiện M&A đối với các đối tác nước ngoài trong tập đoàn ấy là tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn tại các tập đoàn tài chính quốc tế và ở cái vị trí là senior management là những cái người mà hàng ngày à, đưa ra những cái quyết định về tái cấu trúc doanh nghiệp đưa ra những cái quyết định về uh, launching một cái sản phẩm ra các cái thị trường uh, nước ngoài do vậy tôi hiểu được cái quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư cái khó khăn và cái quan tâm của họ khi vào những cái thị trường mới nổi emerging market như Việt Nam và tôi có một cái team uh, về fundraising rất là mạnh chính vì vậy nên là gì là khi chúng tôi ngồi làm việc với các đối tác nước ngoài để thương thảo những hợp đồng hoặc là à, đưa ra những cái hoạt động huy động vốn đó, à, thì chúng tôi ngồi đàm phán trên cơ sở quân bình và thậm chí là có những lúc là chúng tôi à, có những cái lợi thế ở do cả hai cái vấn đề trên mà chúng tôi có thể là đưa ra những cái điều kiện thương mại tốt cho các cái dự án của mình đây là một cái lý do mà chúng tôi tin rằng là chúng tôi làm tốt được cái công tác huy động vốn trên thị trường quốc tế và đưa cái hình ảnh và đồng thời là đưa uh, tập đoàn BCG à, ra thế giới và đây cũng là cái ước vọng mà của anh Nam là chủ tịch trong cái ngày đầu á anh ấy xây dựng cái tập đoàn BCG Nam với tôi có một cái buổi nói chuyện mà năm 2011 ngồi tại Đà Nẵng chúng tôi nói về cái việc là xây dựng BCG và mong muốn trở thành nó trở thành một cái tập đoàn à, có tầm cỡ quốc tế đó cũng chính là lý do mà à, Nam cũng quyết định nói với tôi rằng là tôi tiếp tục nên làm việc ở nước ngoài một thời gian dài để hỗ trợ tập đoàn tốt hơn và đây cũng là những cái lý do mà à, ờ, năm 2017 tôi quay về để mà thực hiện cái chiến lược về huy động vốn trên thị trường quốc tế cho tập đoàn đóng cái vai trò là người lead các cái giao dịch M&A của tập đoàn à, và tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới chúng tôi hoàn thành được cái giấc mơ mà Nam đưa ra vào năm 2011. Vâng, và bây giờ là cái câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Nam Nguyễn đấy là tại sao công ty phát triển tốt nhưng giá cổ phiếu không tăng từ đầu năm đến nay? Thực ra thì thì như thế này à, nó nó luôn luôn nó có một cái nó gọi là market misconception tức là gì là thị trường có thể có những cái nhận định sai về tài sản và cái đó thì thì tôi không thể giải thích được đúng không nhưng cái mà tôi nhìn thấy á, là gì là thứ nhất là năm 2017 khi mà tôi về á, tôi nhìn thấy là cái danh mục dự án tôi nhìn thấy cái tiềm năng triển vọng tôi nhìn thấy tại sao là thị trường lại đánh giá cổ phiếu của BCG thấp như vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên tuy nhiên là dần dần sau một thời gian làm việc ở Việt Nam thì tôi hiểu là cái cái behavior của emerging market ấy, tức là cái cái cái phản ứng của các nhà đầu tư ở những cái thị trường mới nổi nó khác hẳn so với cả những cái thị trường uh, mà đã uh, được uh, được uh, định hình như là Anh Mỹ là thứ nhất là cái tính bất đối xứng của uh, của thông tin có nghĩa là ở ở các thị trường đã phát triển ấy, thì cái thông tin nó đầy đủ và mọi người có thể đưa ra quyết định và cái giá quyết định đó nó sẽ phản ánh ngay lập tức vào trong giá cổ phiếu còn ở những thị trường mới nổi thì cái cái yếu tố thông tin ấy, nó có quá có rất nhiều các cái nhiễu à, ờ, do vậy là nhà đầu tư không nhận được những cái thông tin đầy đủ và chính xác về một công ty và cái này cũng có thể là có những cái nguyên nhân chủ quan từ phía tập đoàn là chúng tôi không làm tốt cái công tác uh, nhìn, uh, là cung cấp thông tin hoặc là đưa ra những cái phân tích những cái nhận định cho tập đoàn thì uh, chúng tôi cũng đã nỗ lực cái việc này trong năm 2020 và năm 2021 để mà à, mang những cái thông tin cập nhật chính xác hơn cho các nhà đầu tư và các cổ đông thì đấy là cái cái cái cái vấn đề thứ nhất về tính bất cân đối của thông tin cái vấn đề thứ hai nữa là gì là cái tính chất đầu tư dài hạn của tập đoàn à, từ năm 2016 2017 thì chúng tôi thực hiện một đầu tư rất là lớn vào những cái dự án dài hơi trong khi là cái lợi nhuận nó không mang đến uh, ngay lập tức do vậy là chúng ta cần có những cái cổ đông chiến lược và có những cổ đông trung thành để nhìn nhận có cái niềm tin vào tập đoàn thì nó quay ngược trở lại cái cái cái cái cái, cái điểm thứ nhất là thông tin có đủ hay không nếu thông tin không đủ thì họ không có niềm tin và do vậy là họ sẽ định giá thấp cái cổ phiếu của chúng tôi và cái vấn đề thứ ba nữa là các cơ hội khác trên thị trường các cơ hội khác ở trên thị trường thì à, tôi cũng nhìn nhận rằng là trên thị trường nó sẽ có hai cái nhóm nhà đầu tư một là những cái nhóm nhà đầu tư mà nhìn nhận ngắn hạn là họ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là họ có cái thói quen đầu tư chứng khoán khi họ nhìn cái cơ hội từ cái thị trường ờ, trong thị trường có những cái cơ hội ngắn hạn họ có thể là mua và bán cổ phiếu của BCG uh, nhanh chóng thì như vậy nó cũng có những cái áp lực ảnh hưởng đến cái cổ phiếu nhưng chuyện này nó là chuyện bình thường nó là câu chuyện thị trường uh, tuy nhiên là cái cái cái cái cái thứ hai nữa là gì là uh, cái nhìn về dài hạn thì nó phải nhìn vào cái khả năng uh, thực hiện dự án và cái khả năng mà uh, hiện thực hóa các cái dự báo về tài chính của doanh nghiệp thì cái này là chúng tôi nghĩ rằng là trong năm 2020 chúng tôi làm rất tốt cái việc là đem lại cái uh, cái confidence là uh, ờ, ờ, cái, cái cái sự tự tin của các nhà đầu tư đối với cái cổ phiếu của chúng tôi do vậy là gì là chúng tôi tin tưởng rằng là uh, với cái thời gian ấy, thì thị trường sẽ có những cái nhìn nhận đúng đắn còn cái yếu tố thứ tư nữa là gì là cái yếu tố kinh tế vĩ mô và cái yếu tố thị trường những cái ảnh hưởng của dịch covid những cái ảnh hưởng về à, ngành nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái nhận định của các nhà đầu tư thì câu chuyện cuối cùng ấy, là cái trị giá cổ phiếu sẽ luôn luôn là do thị trường nó quyết định còn trách nhiệm của ban lãnh đạo và à, của hội đồng quản trị và à, là những cái người mà quản lý cái khoản đầu tư của các cổ đông á, thì cái trách nhiệm của chúng tôi là thực hiện các cái việc đầu tư một cách thận trọng à, đưa ra những cái dự báo về tài chính một cách đúng đắn cho thị trường và đồng thời là gì là hiện thực hóa các cái cơ hội kinh doanh để mà đảm bảo được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp từ đó sẽ đem lại cái sự tin tưởng và và và phản ánh vào giá thị trường uh, của cổ phiếu một cách dài hạn. À vâng, cảm ơn anh Tuấn về cái câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi ngày hôm nay. Và sau đây thì à, xin phép cảm ơn anh đã tham gia cái chương trình cổ phiếu 360 độ này và cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe và theo dõi cổ phiếu BCG và chúng tôi xin phép được gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần xin phép cảm ơn và hẹn gặp lại dạ vâng, cảm, xin cảm ơn anh